Hello cả nhà, đây là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà à, Tiến độ thi công của tuyến số 4 nha Hôm nay là ngày 3 nha cả nhà Ngày 3 tháng 10, 2022 Thì Toàn sẽ review cho cả nhà Và bây giờ là Ở đây là xe đổ đá này à, Toàn uh, ở dưới đồng phố này Hiện tại đang sinh sống ở đồng phố này Cho nên là review cho cả nhà ờ, Nhanh nhất cũng như là cập nhật và Nhiều thông tin nhất Cho cả nhà đó. và bây giờ à, này, các nhà thấy không xe đổ đá này đổ đá này đây, đây là cái đoạn mà nghe ngã tư của tiếng số 4 và liên xã đất nha cả nhà đây này đây là à, đường liên xã đất này kéo thẳng qua đây nhà thấy không ạ đây mình đứng trên đường liên xã đất đi cái phía căn nhà kia là căn nhà văn phòng công ty của ông anh ở đây thấy đây là liên xã đất này đây là ngay ngã tư này sau này sau này sẽ là đèn xe đèn đó nằm chỗ này đi xà đất này cũng 28 mét nha cả nhà đó, đất ở đây này đất ở đây xung quanh đây này cả nhà thấy không ạ à? đá là đã được lắp vừa này cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha toàn có động lực uh, quay nhiều video hơn tại xe lưu này xe ba xe múc đầy đủ luôn hiện tại có ai đang à, xem video thì hãy bấm like chia sẻ cho toàn nha kêu gọi mọi người vào xem à, video đây đây đây là đất ờ, lúc mà sàn lấp này sau đây đá đổ này không biết đổ như thế này thì bao lâu bao lâu đổ nhựa Tụi mình hỏi thôi Tụi mình hỏi ờ, ông, ông anh này thôi gạch vỉa hè đóng tạm các loại xe ô tô vui lòng không chạy lên Ủa anh cho em hỏi là là mình đổ đá nào khi nào mình đổ nhựa không biết không? Chưa đâu anh ơi, còn lâu lắm. Còn lâu lắm hả? Ờ, ờ, à mình đổ đá là mình chỉ đầm ở này kia thôi. Ừ, là làm đường mà mình đi ờ, đi đường điện á. À làm đường đi đường điện hả? Ừ. Tức là hệ thống điện ngầm ở dưới. À. Rồi phòng cháy chữa cháy rồi chứ rồi cáp vang rồi ở dưới. Nó làm đường điện không à? Tại cái đường này đường khu nghiệp mà. À làm đường. điện sáng mình lắm. Đường điện sáng tức là bờ, đây đây là bờ mương hả ừ, à, bờ bờ mương là cái cái cái à, cái cái rãnh này ừ, còn phía trong này là vỉa hè à còn ở đây là lòng đường ừ. cái chỗ đá đá là đồng đường à còn còn cái, cái đây là bờ mương còn bên này trong này là vỉa hè à xe lưu đó là là đường trong kia trong kia, trong kia mới là vỉa hè à cái đây là mương à làm điện chiếu sáng ở đây tức là là, là làm ờ, làm điện chiếu sáng hai bên vậy đó à, vậy là à, ở giữa ở giữa là lòng giữa là một làng hai làng ba làng bốn làng hai bên mình để cống nữa về hè đó à, cống vỉa hệ trên này à có giả là còn lâu mới ra nhựa hả còn lâu tại nó dài dài tỏi chứ hết kìa còn mấy khúc à vậy tỏi trên à, trên kia còn mấy khúc trên kia nữa ừ, dạ à giấy tối không làm luôn xe xe xe này là mình mình lưu hả phải không phải à gặp mặt quàng mình sẽ lưu xe khác à đổ lưu dưới kia dạ cái mình mình đổ đá đây là mình đổ hết từ đây vô trong mút trong kia luôn hay là đổ đoàn này bây giờ chỗ đoạn này mặt bằng có mình làm luôn còn ờ, còn chỗ nào chưa có thì giải tỏa sao mình làm sao à tức tức là chỗ nào đã đã đã là giải tỏa rồi thì mình làm ừ mình đã đá chỗ nào chưa làm bắt đầu chờ các cây rồi xong là mình làm à dạ cảm ơn anh nhiều nha em đi vay dưới này cả nhà thấy không cả nhà cả nhà nghe không tức là à, đoạn nào mà đã ban đá như thế này thì thì, thì ra đá nhựa ra đá rồi thực ra ra đá này thì đỡ mà đổ nhựa còn lâu lắm nha cả nhà mình cũng vừa hỏi thực ra mình cũng ờ, cũng biết trước tại vì trước mình có học xây dựng á cũng biết sơ sơ đó nhưng mà uh, anh em cứ rô đá đã, đã, anh à, mình hay anh em hay nói là rải đá xong đổ nhựa nhưng thực ra không phải còn làm hệ thống điện điện dưới này điện chiếu sáng nữa hệ thống uh, phòng cháy chữa cháy rồi nói chung nhiều lắm như vậy thì uh, bây giờ mình sẽ nói về cách của con đường nha ở đây ở đây là ở đây là lòng đường này cả nhà cả nhà thấy không ở đây là lòng đường này đây à, trên này là vỉa hè này cống này cống cống cống nước ờ, cống thoát nước ờ, sẽ ở trên này đây là là, là lòng đường cho xe máy này xong tới đây là con lương này con lương này sẽ làm hệ thống điện ở dưới này này lúc này anh nói này Đó, hệ thống điện ở dưới này anh nói rồi còn đây là lòng đường này đó, lòng đường lớn này bự như thế này luôn này cả nhà đó thôi mình nói về cách nhưng mình vừa hỏi xong nha đó lòng đường lớn như thế này rồi tới đây tới đây là, là con lương luôn này cả nhà đây ta đây là con lương luôn này cả nhà thấy không à, con lương luôn này rồi cái đây là lòng đường xe máy này cái đây là lòng đường xe máy này cả nhà thấy không ạ đây là lòng đường xe máy nha đó rồi chỗ này này chỗ này là cống này cống ở đây cống đặt lên đây còn trên này là vỉa hè này rồi vào trong này nữa là đất này đất của của của của của, của ờ, khách hàng đã mua này là phân lô này này này cả nhà thấy trồng không hả nhà thấy trồng không trồng này ở cặp kia tức là vào trong này nữa là đất ờ, ở đây có lô gốc mà mà ở vô đây là cực kỳ ngon luôn không có đại gì ở đây rồi cái chỗ này ngã tư này à, mình nói luôn đây đây ngay đây thì đây là đường liên xã 28m này để thấy ra đấy cái nhà thấy không ạ à? sẽ đất 28m để thấy ra mình có một lô ở đó nha đó đây anh em này hello anh dạ quay gì đây quay youtube dạ anh có đất ở đây hả đất cành ở đâu à. đất anh ở đâu ở đây ở này ở trong kia luôn hay là ở đây bên này có đằng kia có có bán không không, không hả gần <laughs> nhà lông mà à đó lại hả ok bye anh nha đất ở đây người ta có người ta không bán luôn cả nhà à, bây giờ mình đi xuống cái cầu mình quay cho cả nhà này xem nha ở đây đây là đường liên xã đất 28m này cả nhà thấy không à cả nhà hình dung được sau này nha các đang xem ờ, like chia sẻ cho toàn đi à toàn quay uh, cập nhật cho cả nhà nha lâu lâu thì toàn mới quay một lần cả nhà chào tất cả mọi người đang xem uh, livestream nha hiện tại thì mình đang quay quay hai máy thì mình uh, một máy là mình quay trực tiếp như thế này còn máy kia mình quay uh, uh, mình quay theo theo dưới gì mình làm video á ngày hôm qua mình à, bay lấy cam đẹp lắm đó mà mình về cho cả nhà nhưng mà mất lấy cam rồi thôi chịu khó bây giờ mình cứ mình like như thế này thôi hiện tại thì có ai đã mua đất ở khu vực này không ạ à? nếu có thì cho cho comment cho mình để mình biết đi hoặc là ai có nhu cầu mua ở đây thì cứ liên hệ mình và ai có nhu cầu bán thì cứ à, liên hệ mình luôn số đó Zalo là 0972 332 894 trên này sẽ mốc này như trưa á cái này dạng như trưa bây giờ là tầm 12 giờ rồi nha cả nhà mình lúc nãy mình đi thì mình không không tới à, mình không để là là mấy giờ nhưng mà mình nhớ là chỉ 10 giờ hơn 10 giờ gì á mình sẽ phát từ nhà mình đi lòng đường 42 à, m sau này thì nó sẽ rộng cực kỳ rộng luôn lòng đường xe máy cống gì rồi à đây bên kia đã đất luôn nha cả nhà còn xuống dưới kia là cái cầu này các ai đang xem livestream không ạ à? đang xem livestream thì hãy cho mình một like chia sẻ nha cả nhà like chia sẻ và đăng ký kênh nha à, lát nữa à, mà lát nữa mình à, có người đi theo mình nữa thì cầm máy được tại mình đi một mình là vừa lái xe mình vừa không không không vừa bay được cho nên mình đi bộ như thế này thôi rồi mình có điều kiện thì mình sẽ quay những đoạn khác cho cả nhà các ai à, muốn à, mình review ờ, ở đâu nữa hay không ạ? À? Nếu mà muốn thì cứ comment vào nha. Mình sẽ đi ờ, review cho cả nhà ở những đoạn khác. Những tiếng ờ, tiếng khác nữa. Đây là tiếng số 4 nha cả nhà. Tiếng số 4 của Đồng Phú, Bình Phước. Rồi, hôm qua mình bay lai cam phía bên kia. Cả nhà xem thấy hay hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh cho toàn nha. Xin chào tất cả mọi người nha à, Mọi người đang xem livestream hãy bấm à, like chia sẻ cho Toàn ạ Đây Toàn xuống cái cầu luôn để cho cả nhà thấy Ở trên kia là người ta đang múc đất nha cả nhà Múc đất uh, cái tháng ra kia người ta ra kia người ta đốn Hồi xưa nó là cái núi đồi núi cao như thế đó Sao giờ hạ xuống như thế này những ai mà trụ ở đây từ 2020 đến giờ thì mới biết được và là mới biết được hình thành là ngày xưa nó mặt bằng nó ở trên đó đó Chứ không phải nó thấp như thế này đâu đó, người, người ta mới hạ xuống ta sẽ lưu rồi đó, hạ xuống mới lưu mới làm đường như thế này thì nó mới đẹp như thế này chứ còn đâu phải đâu phải là là là, là đó mà có được con đường như thế này là, là, là nó bằng phán sẵn rồi cả nhà đấy, từ đây lên đấy cao lắm á hai phía bên kia phía bên kia người ta cũng đổ đá đẹp lắm rồi đây là chỗ nào mà đã giải phóng mặt bằng rồi thì sẽ đổ đá nha cả nhà sau khi đổ đá thì à, sẽ làm hệ thống điện ở dưới đây các nhà thấy không ạ đây là mình uh, chịu khó mình đi vô mình mình review cho cả nhà cho nên cả nhà thấy uh, yêu yêu mình với mình thì hãy, cho mình một like chia sẻ một đăng ký kênh nha rồi mình sẽ vừa làm video cũng như là mình uh, chia sẻ về uh, à, cách đầu tư của bất động sản hiện tại thì uh, à, ngày xưa toàn đầu tư ở đây nhiều nhưng mà đa đất đang đang đứng đang trầm á cho nên toàn review ở đây cho cả nhà cùng xem thôi chứ còn bất động sản thì còn nguồn á đất thì có nhưng mà khách nào thực sự được tiền trí mua thì liên hệ toàn để, để toàn chia sẻ nhé đây cầu đây ở đây thì mình không qua bên kia được đâu cả nhà nước chảy này nhà thấy không ạ qua bên kia hẹn qua mình định review ở bên kia này bay lấy cam xong ấy à, mất lấy cam ấy rồi là là là, là buồn quá chạy về nhà luôn không không không không quay đi cho cả nhà được đó. Trù nha thấy không ạ à? đây là cầu nha mình quay lại đây ờ, đỡ cái ờ, khi làm kỷ niệm sau này cũng không có tìm được cái video nào khác ngoài video của toàn đứng đây đâu đứng đây đã review đâu toàn xem thử có thử qua bên kia được không cả nhà xem thấy hay thì bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha cả nhà đây là hồi xưa là rừng núi không đất đai đất cao su thôi ai ai ai nghĩ là mình sẽ có được cái cầu qua đây ai nghĩ sẽ có cái con đường bự như thế này đúng không cả nhà đây mưa sói cả nhà mưa sói ái xuống như này té xuống như này một phát là thôi rồi luôn á cả nhà đá không ạ à? để mình phóng to lên thấy được không à, phóng to được này nhìn mà thích với em dạ anh chia sẻ đăng ký kênh cho em gái anh anh ha à, thêm một con nhỏ lại thôi nhỏ lại thôi cho to quá nó nhẹ ngày xưa mà mới à, làm lượt khởi công á là ngày 3 à, tháng 6 năm 2021 các cái nha. là chỗ này hình như là chưa có làm cầu à, chưa làm cầu mà làm những láng trại thì bắt đầu làm những láng trại xong rồi à, hình thành những cái con đường mới bắt đầu cào đất thôi à, mới cào đất thôi thì bây giờ đã hình thành được như thế này rồi cầu làm này cầu sắt của làm bó vía rồi quá trời luôn chung mình không hiểu về xây dựng nhưng mà mình thấy kiên cố này kia để phục vụ cho công nghiệp đó, xe công rồi chạy vào cả nhà xe công xe tái rồi xe ô tô rồi nói chung là rất là nhiều mình cũng nhớ mấy mấy cái sư kỹ thuật ở đây thì cái chứ cái sư kỹ thuật ở đây làm cầu đây gọi là không uống công không uống công vừa, vừa, vừa học hành rồi ra đâu làm đúng không công nhân miệt mài làm thôi bây giờ mình à, quay lên trên đi đó, mình sẽ chạy vòng vòng lát nữa mình xem thử là mình có cầm cái à, máy mình chạy đi à, ra ngoài được không tại vì trong này nó có một số đoạn mất sóng á không biết là mình có quay trực tiếp cho cái nhà xem được không nữa và cả nhà ngắm lại vẻ đẹp à, ở đây nha cả nhà ngắm lại vẻ đẹp ở đây rồi có gì cho toàn biết nha comment nha cả nhà quá đẹp đúng không cả nhà quá đẹp quá bài bản còn ở trên kia là đang đang lá đất kìa trên đó đang lá đất á có ai xem video không à hiện tại mình thấy hiện tại đang xem rất là nhiều á ai mua đất thì cứ liên hệ cho mình nha đặc biệt có đồng phú nha cả nhà quá đẹp cho một tương lai tươi sáng mọi người xem thấy hay thì cho mình một like đi cả nhà một like một chia sẻ đi à để cho mọi người à, quan tâm tới đồng phú á đặc biệt quan tâm tới tuyến số 4 tại đồng phú này thì à, mọi người sẽ thấy được video của mình và sẽ cập nhật thông tin thường xuyên mình sẽ cập nhật thông tin thường xuyên cho cả nhà à, bây giờ mình đi lên nha cả nhà à, mình à, phía bên kia thì mình nhìn ở đây thì mình cũng thấy rồi nhưng mà có dịp thì mình chạy thẳng cái lái luôn mỗi ngày thì nó sẽ có sự thay đổi thay đổi khác còn đây là phía à, hướng vào ngay ngã tư ngay chỗ mà liên xã đất đó người ta đã đá như thế này rồi thì còn gì nữa còn gì đẹp bằng nữa đúng không khách nào đã mua đất ở đây rồi cả nhà đã mua ở đây rồi xin chúc mừng nha và vâng, xin chúc mừng tất cả những ờ, khách hàng đã có sở hữu cho mình một lô đất tại đây chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn những cái nhà xe trên kia này năng múc này. cao trên đó mình không lên được mình chỉ quay đây cả nhà thấy xe cấu đang múc lên đó xe bu xe lên rồi ở đây người ta làm việc ừ, khá là nhiều nha làm việc luôn buổi trưa á rồi mình nói là cái quy cách này nó là quy cách để cho cả nhà mới xem và cả nhà biết này quy cách như thế này này ở trong này là vỉa hè này người ta người ta sẽ thay cống này thay cống đấy đây là vỉa hè này cống lên kia người ta sẽ thả ở đây thả mép vỉa hè đây còn ở đây là đây là lồng đường của xe máy này rồi cái đây là một con lương này người ta sẽ làm hệ thống điện chiếu sáng ở đây này Hả? còn đây lồng đường này đây lồng đường xe lớn chạy này xe ô tô chạy này bất động sản mình mình ờ, chưa có đọc được hết cái ờ, comment comment lại đây đây là lòng đường xe lớn chạy này nha cả nhà tiếp tục là có con đường thứ hai này à. rồi còn mấy bên này đây mấy đây thì cũng làm xe máy là xe máy chạy hiện tại bất động sáng nó trầm nha cả nhà mình chưa đọc được cho mấy nhà bất động sáng hiện tại trên ờ, cả nước á trên thực tế thì nó trầm nhưng mà đối với những cái phân khúc mà quy hoạch như thế này thì ờ, vẫn rất là tốt nha đường đã làm rồi đang làm chuẩn bị hình thành đất thì cũng đã mua rồi ai những ai mua đất ở trong khu này này đây hai bên này này hai bên đường này này đó, thì toàn xin chúc mừng nhé đó thì vừa bây giờ cái công việc cuối cùng còn lại là sao chờ thôi chờ đường nó hình thành đổ nhựa lên chờ khu nghiệp hình thành chờ dân về sinh sống rồi sau đó mình về đây mình xây nhà đúng không ạ à? hợp lý không cả nhà chứ còn mua mà bán mà lướt sóng như thời gian trước thì chắc không có đâu <laughs> hiện tại bây giờ không lướt được mua để dành thôi cái này thực tế nha cả nhà đừng đừng có ném đá em nha nói thực tế đó đường đã làm rồi đó mà cả nhà bây giờ vào mua đi rồi lướt đi không có đâu lướt không lướt không được đâu đừng có nói mua xong thì hai tháng ba tháng bán mua xây nhà ở thì thì được đây mình nói lại chỗ này dở này nhìn này dịch nó hơn này đi mệt quá cả nha đi từ dưới kia lên lên dốc nữa đây này đây là đất nha đấy đây là đất này à, khách hàng đã mua rồi này rồi cái rãnh này rãnh bao cống này nãy giờ mình không thấy đây rãnh bao cống này đây mình đã xuống như cả nhà thấy này thấy không đó đây bao cống này nè đó cống này nè sẽ bỏ xuống lãnh này nè đó rồi cống bỏ rãnh đây cái này vỉa hè nghe đây là vỉa hè hệ thống điện nước âm rồi này người ta sẽ làm ở đây rồi ở đây xe máy này làng xe máy này đó, làng xe máy này rồi cái này là là con lương này cho rất điện chiếu sáng này đó, trồng cây rồi này cho đẹp này rồi đây này đó, đây là, là là làng lớn cho xe ô tô chạy này rồi qua đây ngay vị trí này đây, vị trí kém cây đây là con lương luôn chiếu sáng này rồi tiếp theo nữa qua đây đây đây là làng cho xe máy chạy này cả nhà thấy không đó là xe máy chạy này rồi tiếp theo cống đây cống xịt đẹp ở đây đây cống xịt đẹp ở đây rảnh đây đây cái nhà thấy không rảnh đây rồi cống kia rồi đây còn lại là đất này đây cái nhà thấy cao không cao không cao ấy rồi còn lại đất này đó người ta đã mua hết rồi đó rồi trên kia là có có, có công ty bất động sản kia người ta đã mua xây người ta đón đầu luôn ấy như vậy thì cái ngại gì mình không mua nhưng mà mình nói trước hiện tại thời điểm bây giờ này mua không có nước được đâu đừng ai nói là mua xong em nước cho hay mua 2 tháng 3 tháng rồi bán cho chờ bắt động sáng tốt lại bán cho không đâu bây giờ là cuối năm bắt động sáng chưa tốt rồi cả nhà theo nhận định của mình nha đó, theo nhận định của mình cá nhân riêng của mình không biết đúng hay sai nhưng mà nhận định của mình từ bây giờ tới cuối năm mình chưa tốt đâu bây giờ mua ấy rồi mua bất sáng ở đây đúng không mua bất sáng ở đây rồi mình chờ thôi chờ cái gì chờ đường đây hình thành này chờ đường đổ nhựa đây chờ đường đổ nhựa hiện tại đồ đá mi thì còn lâu lắm mới đổ nhựa mình vừa hỏi rồi chờ đổ nhựa rồi sao nữa chờ thông tiếng tức là thông đổ nhựa là thông hết tất các cái tiếng từ từ từ từ từ điểm đầu đến điểm cuối rồi chờ khu công nghiệp gì à tiếp theo nữa là chờ dân cư gì à chờ chờ mọi người mà mua đất ở đây này đây mua đất ở đây này đó chờ họ họ họ vừa họ xây nhà đây những người mua đất ở đây họ vô họ xây nhà họ ở rồi tiếp theo nữa là tới lượt mình mình cũng vừa đây mình xây nhà mình ở đúng không ạ mình mua đất thì ngay vị trí đẹp như thế này thì mình xây nhà mình ở thôi chứ bán chi đúng không đẹp là mua xây nhà ở thôi thôi bây giờ chắc tầm 12 giờ á đây đây là khu dân cư ờ, đây này đây đây là cái sơ đồ này sơ đồ của của hai hai hai bên này lúc nãy mình vay á Thôi mình nói cho cả nhà thấy xe đồ này Nhà thấy không ạ à? Nhà xem thấy hay thì bấm like chia sẻ cho mình đi Đăng ký kênh cho mình đi Đồng Phú hay Trân Thành Ok hơn anh Cả hai Đồng Phú thì à, mới bắt đầu hình thành Mình đầu tư thì giá nó sẽ thấp hơn Tức là giá khởi điểm nó thấp Hiện tại bây giờ sau Trân Thành nó cũng thấp hơn theo mình đánh giá thấp hơn gần một nửa cả nhà à, phân tích là ờ, gần một nửa hoặc là thấp hơn 1 ờ, phần 3 à, kết bạn Zalo cho mình đây 0972 332 894 rồi à, trao đổi nó sẽ dễ hơn chân thành này nó đã hình thành rồi nhà máy đã vừa dân cư cũng đã vừa rồi thì đương nhiên nó phải lên một cái, cái mức giá khác có thông tin gì về đền bù giải tỏa phần tiến ra đơ tơ chưa có thông tin anh ơi chưa có thông tin nếu có thông tin thì, thì, thì đã cập nhật rồi người ta cũng đã làm rồi nhưng mà những ai à, ở ngoài đó thì à, rất là may mắn rất hay đầu tiếng mà đầu tiếng thì ừ, thứ gì cũng thuận lợi buôn bán cũng thuận lợi gần đường lớn nữa xe vào cái là người ta tấp vào người ta mua mua hàng liền đặc biệt là như đầu tư à, trên các trên tiếng như thế này thì một tiếng nó dài nó cực kỳ dài dù tiếng này là nó dài 8,2 km và nó rộng là 42 m 4 tiếng thì nên đầu tư tiếng nào anh bây giờ tiếng tư tiếng 4 nó làm như thế này thì cứ đầu tư tiếng 4 thôi còn về tương ờ, tương lai mà mà mà theo đánh giá của cá nhân riêng ờ, của anh á thì đầu tư tiếng 1 mà tiếng 1 bây giờ chưa đồng đại gì nha chưa cắt cây nha chưa cắt cây cũng chưa có thông tin là là khi nào làm hả còn bây giờ muốn chắc ăn thì cứ là, cứ tiếng 4 mà mua thôi nhưng tiếng đã làm như thế này thì mua tiếng 4 tiếng 3 tiếng 3 thì mua cái đoạn ờ, gần khu công nghiệp á chỗ đất sầm cực kỳ sầm luôn cực kỳ đẹp luôn mua gần khu công nghiệp giá hiện tại dao động là 380 ờ, đến 400 triệu trên một mét đầu tư ờ, cứ các tiếng đang làm như thế này là đầu tư chắc ăn nhất không cần phải suy nghĩ còn nếu mà phân tích về, về, về tương lai lâu dài thì, thì, thì cá nhân riêng của mình thì nó là tướng một tại ở trên đó biết sao mà mà tướng một mình thích không từ nó gần Bình Dương này gần khu nghiệp là Nam Đồng Phú này à, cũng là một trong những tiếng ngắn nhất này rồi nó là cái cái, cái bờ rộng của nó là 32 mét à thì nó sẽ không có những con lương như thế này à, thì kinh doanh buôn bán nó thuận tiện hơn nó gần sát với ờ, khu công nghiệp Tân Tiến này là khu nghiệp thành Phương á dân cư sau này sẽ kéo dài nhiều nhưng mà cái đó là mình dự đoán trong tương lai nha ai đi ai mà thích tiếng bốn là đừng có ném đá em nha nói thiệt còn đầu tư chắc ăn thì cứ tiếng đang làm như thế này thì cứ đầu tư tốt hơn thôi bây giờ lái xe chạy ra ra, ra đường ờ, liên xã đất đi cho cả nhà à, có khắc bác hơn rồi hôm nào vui vui ờ, chạy qua đây đi review tiếp cái à, cập nhật tiếp cái tiến độ thi công bây giờ chạy ra đường liên xã đất nha bây giờ liên xã đất nó bay nhảy lắm cả nhà nhìn gơ lắm cho nên chạy được đoạn nào thì, thì thì mình review mà chạy không được thì mình xin tắt máy nha cái nhà thông cảm nha xe cái nhà thấy không xe tái kìa nó đang đi kìa đó mà một ngày biết bao nhiêu xe tái và đi trên đường đất mà nó không bay nhảy mới lạ xe lưu này bây giờ trưa rồi mà trưa rồi mà vẫn, vẫn còn lưu con vào mình đợi đợi xe đã đợi máy cho cho mát hả hiện tại cái nhà biết sao mà mình à, hay review không tại vì mình đang ở thành phố mình đang ở thành phố nên mình review nhiều hơn cho cái nhà chứ còn lúc mà mình không ở thành phố ấy bây giờ có muốn mình review á không có thời gian nữa đó mình chạy về review nữa nhiều lúc mình lên Đắk Lắk đi Tây Ninh hay là Bình Thuận là nhìn cái xe này nó, nó, nó lưu này đá không cả nhà đẹp không Đó, quá đẹp luôn không quá đẹp cho một cuộc tình đúng không cái nào nghĩ anh chưa ngoài ông ông luôn đã này cái nhà theo mình được biết nha nếu mà làm xây dựng ấy là luôn như thế này nè xong rồi mình đỡ cho cái bờ mạch như thế này nó nó ổn định này tức là đỡ không mấy tháng á rồi cho xe chạy qua chạy lại à, rồi này kia nữa nói chung nhiều lắm nhiều công đoạn lắm chứ không phải là lưu như thế này cái là đổ nhựa đâu anh em là kêu đổ nhựa là sai lầm nha còn làm hệ thống điện chiếu sáng như này lúc nãy mình hỏi là chưa làm này thế này người ta sẽ môi cái này lên này đó người ta sẽ môi cái này lên người ta sẽ làm cả nhà xem thấy hay thì bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha chia sẻ mạnh vào cả nhà ơi thôi bây giờ toàn à, sẽ à, sẽ đi ra tiếng à, đi ra đường lên xà đất đây đi một đoạn đây ở ờ, ngoài đó mình có một chỗ lúc nãy xe bắn này đất đỏ bắn này vây như thế này hả cả nhà khó khó cầm máy á đó đó mình sẽ coi nghiên cứu như thế nào để mình lái xe được dậy đi hạ này xuống đưa cái này ra thôi cả nhà xem xem xem xem xem đỡ nhá cũng hơi khó đấy hơi khó để lái nếu mà có có có cái ai mà theo mình đó cầm máy thì mình dở hơn thôi bây giờ là tạm chịu khó cầm như thế này đi mình chạy từ từ từ từ đây mình đang tiếng 4 đây nha mình đang tiếng 4 thì mình sẽ ra đường đi xa đất nha nha cả nhà cái đây là cái, cái sơ đồ của của đất của hai hai hai hai bên này này đó bên này này chứ bên bên phía bên này này đó là hai bên nha rồi mình chạy ra đi xe đất chạy được đoạn nào thì hay đoạn đấy nha cả nhà cái nhà biết là là cái đoạn này nó kết nối với đường liên xe đất nha đó cái kia là công ty ờ, người ta đã, đã xây dựng lên người ta đóng đầu rồi ở đây có lô gốc này của, của một ông anh này rồi trưa thì người ta nghỉ nghỉ trưa hết rồi này à, bây giờ đi xuống này cũng hơi hơi căng ha đó đấy liên xà đất kia là nhìn xéo qua cái silo ấy là liên xà đất nha đây hướng này là hướng vào cà phê anh em qua bên kia này thì thánh vào bên kia qua qua cái độ chỗ sâu á chỗ cầu á thánh vào bên kia tới cái đám cao su là gặp uh, ờ, liên xanh nhựa ai đã mua đất ở đây rồi xin chúc mừng nha thôi mình trồng như thế này để cho nó dở đi đó phía trước này này cho nó dở tầm kia hơi khó rồi bây giờ mình đang đi uh, ra đi xả đất nha cả nhà đây tiếng 4 đây cả nhà xem lại đây tiếng 4 đây đó mình đang đứng ngay cái tư này đây là tiếng 4 này anh nghe nhà thấy không nãy giờ mình sớm cho mình review đấy rồi bây giờ mình đi, đi xả đất này đó đây bây giờ này mình vay lại này đây đây hướng đi xả đất này rồi ai đã đầu tư mà đất trên mặt tuyến số 4 Toàn xin chúc mừng và những ai mà đã đầu tư trên tuyến liên xã đất này Toàn cũng chúc mừng tại vì tuyến số 4 này làm thì chắc chắn cái đường liên xã đất này sẽ làm nhưng mà hiện tại liên, liên xã đất xe xe xe xe bên á cho đất á đi cho nên là liên xã đất này nó bấy nhầy hết rồi cả nhà à, cả nhà thấy không rồi ai ai đầu tư đất ở đây rồi xin chúc mừng nha chuẩn bị cũng làm luôn á cả nhà rồi cả nhà thấy không ạ à? bây giờ mình đang ra đi xà đất này lát nữa mình tới ờ, cái lô đất của mình mình mình, mình chỉ cho à, ai có nhà ý ai cũng muốn mua thì toàn bán luôn nha đó trên này phân lô hết này ai mua rồi thì người ta thì, thì sẽ biết mình vay ờ, từ đây ra đến khi nào mà nó mất sóng thì, thì, thì toàn tạm ngừng nha toàn ngừng à, video nha và cả nhà thông cảm cho toàn toàn sẽ review à, ờ, vào những cái video sau khi khi mà toàn kết thúc video này đó cả nhà thấy không ạ ta liên xe đất này CPN nó chạy nhiều quá nên là bánh này hết cái cái cái, cái đường, đường này hôm sau mình đi mình sẽ à, tiến thêm trợ lý quá người quay phim quá làm một mình nhiều lúc cũng cũng có cái hay cả nha nhưng mà cũng có cái uh, không hay rồi phía trước cây của chúng ta ngay chỗ đậu kia kìa à, bây giờ đường ở toàn xuống một xíu đi nhanh toàn xuống một xíu đi rồi rồi rồi rồi cả nhà biết cái chỗ này xong rồi uh, xong xong xong xong rồi toàn lên ây da đấy xe bên trong kia ra này cái nhà mình tắp sắt lờ rồi đúng rồi đó xe ben trong kia ra không suốt ngày ở đây biết bao nhiêu xe mà mà chạy ra thì con đường nó như thế này kia bây giờ mình không thể nào mình đi chỗ đấy được luôn á đây chỗ này thành bánh nhầy luôn cả nhà mình phải bây giờ mình phải đi vào trong đám mì này mình mới đi được gọi là đi bộ được đường bánh nhầy nhưng mà mình thích nha cả nhà mình thích nha các ai thích giống mình không? À? Tại sau này sẽ làm đường. Đây chỗ này mình có ờ, chính xác là có hai lô luôn á. Một lô mình bán cho khách hàng rồi, khách hàng còn muốn bán lại và một lô nữa là của mình. Ây cha. Đây này mình chỉ cho cái nhà đường làm bấy nhầy luôn cả nha. Xe ben này. Hello anh. Dạ dạ rồi anh chị Ben này à, cũng à, vui vẻ à, vui vẻ nhiệt tình chào chắc anh nói là về ăn cơm đi á <laughs> chưa rồi như vậy đây lô đất này cọc này cả nhà đó cọc này cả nhà thấy không cọc này đây qua đây đây lô đất mình chỗ này này đó ngay gần dưới cái chỗ kia đó đó lô đất lô, lô đất của mình đây này đó tính ở đây qua đây 5m hai lô 10m Đồ có anh em nào vào đây nhậu hả ta Đem bia vô đây nhậu Đây Cái nhà nhìn này đi xe đi này Kinh không Đó thấy kinh không ra kia còn kinh hơn nữa Đây đó xe ben nó chạy ra kia kìa ở cái nhà thấy không rồi ở đây là cái đất ở đây này đường ở đây xe nó chạy là như thế này á, chỉ xe máy à xe máy thì khi dễ dàng đi vào được đây có lô đất đây cách cách nhà ba này tầm khoảng 5 ờ, mét 10 mét xét 10 mét á tới lô đất của mình này đây lô đất của mình nằm ở đây thì thẳng ra sâu kìa đám mì kìa ở phía sau 5 nhân cho 40 42 gì cả nhà giờ coi lại số thì mới biết được Hình như là 40 5 nhân 40 Đấy, cả nhà đầu tư là đầu tư bám theo quy hoạch như thế này nè khi mà nó hình thành thì mới có lợi nhuận chứ còn đầu tư mà mà mà, mà mua mà chỗ mà dân cư đông ở đông rồi thì nó cũng tăng giá nhưng mà nó tăng à, tăng nhẹ thôi hoặc là tăng dần đều thôi còn những chỗ này thì nó mới gọi tăng đột biến còn thời điểm bây giờ mà đất ờ, đứng thì thì thị trường chung của cả nước rồi của chung ở các nơi rồi thì mình không đánh giá được mua thì xác định mua mà ở đón đầu sau này mình về mình mới kinh doanh dịch vụ hay là mình xây nhà mình ở thì mua hoặc là mình mua đó à, hai ba năm sau mình mình mình bán kiếm kiếm kiếm lời thì mình mua còn vô chỗ nào cũng vậy đúng không ai làm bất động sản thì cho mình cái cái cái đánh giá thử cuốn em này có ờ, tốt hơn không cho mình thì mình theo mình thì không không tốt hơn nói theo tình hình như thế này thôi đi với đi hết cái, cái, đường liên xã đất này thôi là mình về à cả nhà cập nhật tiếng số 4 thôi à hay sao mà lúc nãy à, thấy 8 à, người 10 người xem mà bây giờ còn 4 người <laughs> Cái nhà ủng hộ cho toàn đi ủng hộ cho toàn đi ạ à. rồi bây giờ là từ ờ, tương tướng 4 á mình ra đi xà đất mình ra tới đây rồi thì bây giờ mình đi tiếp cả nhà thấy nha cả nhà thấy cả nhà hình dung được nha cả nhà ở trong ờ, trong ờ, đường này ở phía trong kia kìa ở phía trong sau mà đi đi xe máy đi ở à, đó phía trong phía phía phía phía đấy thì thấy ngoài đó là người ta đã làm rồi đó rồi đây này Cả nhà thấy không? Cả nhà thấy đường không? À? Đường như thế này thì làm sao mà đi nói Hiện tại ai có tiền đỡ đầu tư thì là thời điểm tốt nhất Đất chuẩn thì sẽ có giá hợp lý nhất Đúng rồi, đúng rồi, Mai Thị Trang, chị Trang Đúng rồi chị Trang ơi Ôi, chị Trang em mới vừa review cái lô của chị đấy Chị thấy không? Chị Trang nói chính xác rồi nha Hiện tại mà ai có tiền thì mua đất Đó đấy nha tại vì giá bây giờ giá hiện tại toàn là bán giá ngộp thôi mà ờ, cái nhà biến ngộp như thế nào không giá mà giảm sâu từ 200 300 triệu á thì mới may ra bán được chứ còn mà mà, mà bán mà giá thị trường cũng cũng không thể nào bán được nữa cái này mình chia sẻ thật nha có đồng chạm đến anh chị em nào thì thông cảm nha chứ thực ra là thực tế là như vậy bản thân mình làm ở đây thì mình chia sẻ đúng như vậy thôi cho nên là Ờ, cứ xanh nguồn ngọt hay xanh nguồn mà rẻ hơn hai ba trăm thì cứ mua nha cả nhà nếu mà có tiền rồi mình nói luôn là uh, mua mua xác định đỡ chứ hai ba tháng không ra được đâu không ra nói đâu tại đường liên xã đất nha sau này cũng sẽ làm nha nhìn đường làm đã quá đi khác xa so với hồi chị vào đó dạ đúng rồi chị khác rất xa luôn bây giờ nó giờ nó đang làm mà. hôm qua em bay lấy cam á mà lấy cam mất rồi cho nên cũng tiếc hôm nay cầm máy quay và quay trực tiếp luôn không bay không <laughs> làm nữa bây giờ có video cái quay trực tiếp như thế này ờ, cho nó tiện cái nhà thái luôn chứ còn giờ làm video rồi mất thời gian có cái video nào thì em làm cũng không có thì thì thì uh, em sẽ em sẽ sẽ đăng như thế này cho cả nhà cùng xem hôm sau em sẽ gắn à, cái à, xe à, một cái máy quay trên trên xe nữa đi đây liên xài đất nha ai đã mua đất ở đây rồi thì muốn bán thì cứ liên hệ toàn nha nhưng mà nhớ là giảm sâu nha hai trăm ba trăm ờ, thì thì thì thì, thì bán <laughs> đùa thôi cho mình muốn bán giá nào thì mình cứ liên hệ nha cả nhà đây là đoạn đường mà ra nhà thờ họ vũ đây chắc mọi người à, mọi người xem mà mọi người ờ, xem tiếng số 4 hay đường lên xà đất này ờ, không không có không thích xem nữa sao là, là, là thoát hết rồi cả nhà cứ ủng hộ toàn cái cuối video đây chứ <laughs> đây cái nguồn này hình như là mới mới mới làm mới bung này cả nhà hôm bữa mình thấy ờ, đào đất lắp đất chỉ tiếc miếng đất cạnh nhà thờ họ vũ á nhìn đường làm đầu á chỉ tiếc miếng đất cạnh nhà thờ họ vũ là miếng nào chị ha miếng đó miếng đó em không biết em có cái em có một lô nữa mà mà sắt cái lô chị á chị xem có bạn bè nào mua không uh, giới thiệu bán cho em với cái lô đấy hồi em bán cho khách em bán cho khách rồi mà khách lại không có tiền đó, khách là không có tiền công chứng nên uh, khách trả lại à, cách xin xin lại cọc không phải tra lại khách xin lại cọc bây giờ nó vẫn còn đây đây là những cái nguồn nhà thờ họ vũ này đây còn đây là anh em à, đi lá mũ này ở bình phước của mình à, không có gì ngồi cao su <laughs> như trái cây nha cả nhà đây nhà thờ họ vũ này đây là liên xà đất này mình chạy như thế này cho cả nhà cùng biết này giờ có tiền là chị lấy luôn lô đó lấy luôn rồi chị ơi lấy luôn lô của em đi hồi đó em bán cho khách ven hả rồi à, khách cũng bán miếng đất khác cho cho khách khác mà khách khác người ta bỏ cọc à, chị xong rồi chị khách này chị lại xin lại cọc em em trả cọc lại coi như bây giờ em còn lô đó đây nhà thợ vũ kìa chỗ kia là thu mua mú này à là liên xà đất này rồi đây là liên xà nhựa này có điều kiện thì mình chạy vào kia nha còn bây giờ mình về mình ăn cơm trưa đã đói bụng rồi cả nhà 11 rưỡi rồi không ít đâu ở trên xe mình cả nhà thấy à, có gì không có trầm này cả nhà trầm trầm hương này đó trầm hương này tầm hương này giờ bây giờ mình bán á cái nhà mà nào muốn mua thì mua trầm thì, thì, thì liên hệ mình mình bán luôn nha ngoài bán đất ra còn bán trầm nữa nha quảng cáo luôn trầm nữa trầm hương nữa. À. chị Trang ơi chị chị xem có bạn bè hay là ai muốn mua lô đất của em á chị bán giúp em với à mình ráo mình chạy ra tới ờ, cốc mắt ờ, cả nhà thấy cốc mắt nha sau rồi ờ, mình xin phép ngừng video nha chắc cái đoạn này thì nó sẽ không mất sóng đâu đó là liên xã nhựa nha cả nhà à, tính từ liên xã đất ra, ra, ra, liên xã nhựa ra cốc mắt nha thu mua nông sản này thành non. mình chạy ra có mắt với mục đích như thế nào cả nhà đó cả nhà biết được là kết nối giao thông như thế nào này kết nối vùng như thế nào rồi có những tiện ích như thế nào này để mình mua ok em chị muốn vào đó quá mà đang có em bé không tiện đi dạ dạ chị cứ xin đi rồi ổn định rồi rồi, rồi vào ạ à. em biết ờ, ở ở ngoài đó cũng như là bạn bè của chị cũng, chắc cũng có nhiều người đầu tư đất á chứ không ít đâu anh đi khi nào về chị anh đi mấy năm mấy năm anh vừa à, đây là người ta gọi là cầu cầu gì ta tự nhiên mình quên mất tên rồi bên phía đường hiện tại là cầu ký còn đường còn cầu này là cầu gì anh em nào biết thì comment cho mình nha tự nhiên mình quên mất tên cái cầu này rồi anh phải ban em em ơi khi đó là ổn đó ban em hả chị ban em bắt đầu ổn xong rồi đầu mới ờ, mới ờ, một là vừa hai là ở lại chắc mà anh đi như vậy thì chắc em nghĩ là là là hai hai vợ chồng quyết định ở, ở bên đó luôn á đúng không rồi cả nhà thấy nha à, ngày trước ấy ngày trước thì ở khu vực này này là cũng không có nhà cửa cũng không có quán nhiều đâu nhưng mà bây giờ nhà được xây lên rồi này xây lên nói chung là không có được một lúc xây được nhiều đâu nhưng mà xây cũng ít à đây nhà của đây cũng mới xây này cả nhà thấy không đó rồi đây cũng bắt đầu xây này rồi bên bên đây xây này đó cả nhà này cho cả nhà thấy này đó bên này xây này thấy không xây xây bình trắng luôn á xây này xây quán luôn này không xây xây xây, xây đơn giản đâu không xây xây nhỏ đâu đây đó, nhà này cũng mới xây luôn này đó rồi dựng cái quán ở trước này đó thấy chưa nhưng mà làm nhà trước dựng quán trước thì mình thấy cũng hơi kỳ <laughs> không biết đúng không cái nhận định của mình đó cái nhà thái này ui giờ chỗ đó đẹp thớ em dạ đúng rồi chị thì mình nói chung là mỗi ngày nó thay đổi nó thay đổi thứ nhất là là vừa giao thông người ta của công trình người ta làm đường nó nó cũng hình thành dần dần lên cái thứ hai là người ta có đất người ta xây nhà lên người ta ở người ta đón đầu người ta mua quán chỗ đó người ta mua quán luôn á đây nè đây nè à đúng rồi chị trang ơi em em ra cái chỗ chỗ chỗ cái chỗ ờ, có mắt đi em về cho chị trang xem nó thay đổi ghê lắm từ lúc của chị vào á, là đất nó nó vừa chuẩn thôi nhưng mà từ lúc mà mà em gặp chị xong em đi khoảng ờ, tháng sau em xuống là em thấy ở đây xây dựng quá trời luôn sử dụng bạn bất ngờ luôn á đây ví dụ nha cái ván dưa hương sơn này là có trước này à, ván dưa hương sơn có trước này rồi em chạy ra đây cho rồi ở đây là có cái uh, văn phòng này văn phòng à, ái tân phú mở này rồi quán dưa hương sơn này để anh em về này hương sơn có mở này à, rồi đây này bất động sản này mới mở này cà coffee mới mở này cái coffee jojo này thì mở lâu rồi nhưng mà người ta mới sửa lại rồi nó rồi luôn cái chỗ này là có cà phê pizza cường thịnh này đó. ở đây ở đây là có coffee 68 mới mở này ờ, cường thịnh này không ở đây là đường này rồi đỡ đó em chạy vào bên trong kia nữa rồi đây là mình chạy ra tới ờ, đường đường đường lộ cả nhà đường đơ tơ rồi nha đó, mình chạy ra đưa tới đường đơ tơ rồi đó rồi bây giờ từ chỗ này này sẽ có FPT này có thế giới di động này có đường máy xanh này đó cái nhà thấy không ạ à? đó cả nhà thấy kinh trên đông má không ở đây là đường lộ nha tức là từ chỗ mà mình review tiếng 4 lúc nãy ra đã gần gần lắm à, rồi đây có mắt này cả nhà thấy không có mắt này FPT bên tay phải này luôn này đó, FPT bên tay phải luôn này có mắt chờ này chờ chờ ngay có mắt luôn đó nha cả nhà đó, chợ ngay có mắt luôn á rồi phần con trứng ờ, Đỗ Mạnh Cường này tiện ích dân rồi mừng quá mấy chị đầu tư đúng lúc dạ đúng rồi đó, rồi ờ, ván phở là có sẵn trước này rồi đây này ván cô mới mở này tối cái chỗ ngã ba này này chỗ đây này chỗ này mới bất ngờ đó chị Trang đây này ván côm này ván nước mới mở này nha rồi đứng ở đây này ngay chỗ ngay góc đây nha chị Trang đây này cái chỗ cà phê Jojo là, là lúc chị vào là có sẵn này rồi bây giờ mới mở shop này salon tóc này rồi chỗ đây đang sai luôn nè cái nhà thấy không đó, đang xoay này xoay kín luôn nha nguyên một chỉ này xoay kín luôn rồi đang xoay nữa nè đang xoay nè anh nào thấy không ạ rồi cơm niêu ánh sáng cũng mới luôn nè đó, đang xoay luôn nè cái này mới mới luôn nè rồi bắt đầu từ chợ đây là chợ hình thành lâu rồi nè đó, rồi để đi vào trong này là rau đi ra kia là chợ này à, là đôi ta chạy vô đây người ta hình như còn xây mới xây mới mở nữa này à coffee chín chín bảy này còn mới này à nhà chị lại ngon rồi tiện ích quá này đôi dân cư đúng rồi chị đó chị thấy không coffee chín bảy này còn mới này à, ờ, cái kia hình như cư cũ rồi đây này ở đây mới xây này đó cho một đoạn xíu này thôi mới này nhà thấy không ạ à? à, cái đường này là là là là à, người ta xây nhà cũ rồi nhưng mà có một số cái mới ví dụ như văn phòng Tân Phú lên kia là mới nha lỗ bấm cái ấy về lên đó ở đây có quán nhậu này quán nhậu này cũ này rồi đây anh em anh em làm ở đây là là, là mới này con dương hương sơn quay lại quán dương sơn rồi cái nhà thấy không ạ à? đó mình chạy ờ, một vòng nữa này rồi bây giờ hết người xem luôn rồi <laughs> mọi người xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha toàn xin uh, kết thúc video tại đây à toàn chạy ra chợ cái nữa toàn chạy ra chợ cái nữa xong rồi toàn kết thúc video tại đây nha cái này tất cả đường mới nha cả nhà mới sai hết nha rất sầm mốt nha rất sầm mốt nha cả nhà ở đây tất cả đây là đường mới xây trên trên cái đường này mới xây nha rồi bây giờ toàn chạy ra chợ này nha cả nhà con chạy dọc cái đường chợ ra cái nhà tháp nữa xong rồi toàn kết thúc video phía trước kia này đó kinh doanh buôn bán khá này bên tay trái này là siêu thị có mắt này rồi bên tay phải này này chợ này đây chợ đồng phú này cả nhà nhà thấy không đây là chợ đồng phú này rồi cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn toàn xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau cả nhà xem thấy hay thì bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha